hơn chỗ này tầm đấy đi cầu thanh trì xuất phát đi hôm nay đội mình lại đi lắp đặt cho một anh khách ở trên youtube vừa sáng đang ngủ anh ấy có gọi và là muốn lắp à, ba con hai con trong nhà và một con ngoài trời thì anh gọi gấp quá nhưng mà thôi dù sao anh cũng là yêu thích kênh à, kênh youtube bên mình và cũng gọi là yêu quý đội mình đi mình ở Hưng Yên lên Hoàng Mai Hà Nội lắp cho anh ba con Ezebit thì anh có gửi địa chỉ cho mình rồi đây à, vị trí đây bây giờ bên mình đang cơ động bây giờ đang 12 giờ 12 rưỡi Hôm nay là mùng 3 tháng 5 2022 Cưa động lên ờ, nắp cho anh Hôm nay cũng ờ, có hai đơn cam ở gần nhà mình cơ Nhưng mà thôi xin phép khách hàng là để sau vậy Bởi vì anh ấy bảo là hôm nay anh đừng nghỉ ở nhà Thì thôi thì em ưu tiên đơn của anh trước Em lên nắp còn mấy vị khách kia thì em đã để xuống tối Tối hoặc là sáng mai mình nắp nốt cho vị khách ở gần nhà thì chặng đường chắc còn 24 cây nữa đây mình à, cứ di chuyển đến khi nào tới nơi thì các anh em cùng với mình thi công cho anh ấy nhé hẹn gặp anh em trong giữa video A few moments later. này cũng cảm giác rộng rãi. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn. Thế đây là nhà cái ông ấy là dưới chân cầu Thanh Trì. Nhưng mà bằng ngõ lắm Ngõ 50 thôi. Đây rồi. Đây rồi. chồng con lùi đi con lùi đi vào ừ. thật xa đó. ạ? à? Vâng vâng. ra có ô tô nó đi qua đây không anh? Không không không. Vâng vâng. Buổi chiều cái lô bảo xe hai ờ, hai giờ trưa về đỗ ở đây. Vâng. Nhiên lên chính là lỗ này ra này. Vâng. Mà nên cái đường vành đai đường mình co vành đai thẳng lên công trường. Vâng ạ. Vâng ạ. Để tí em ra sang nói chuyện với bảo là chui vào trong cống ngầm ờ, đường vành đường co ngày ba đối diện của tổng trưởng hướng lương đoạn giữa này đẹp gãy được một ít và cả vào trong cửa phòng khách cái này có thể điện lại cho ở trên xuống giống như các nhà máy nóc này con này phải sang ở trên xuống hai con trong nhà phải không anh ừ. một con phòng khách là một con phòng của các cháu à ở trên tầng hai vâng cháu cho bác ạ vâng lắp camera nên coi điều kiện trước vậy lắp tầng hai cũng ngồi cùi bốt ngồi vào chiều gọi nó một cái chứ thường trong trong nhà thì lắp ngược lại vào đấy ừ. nhưng mà chủ yếu đâu trên này này không đây thế này dây dây chặt như này là không chạy gan đâu dạ. đường điện thì để bọn em tìm cho còn đâu anh chỉ cần chỉ cho em chỗ anh muốn lắp thôi là bọn em triển khai được à, con ở dưới này thì cứ phòng khách xiên ra gì anh hay là bếp xiên lại ừ ở đây là xong trong rồi bây giờ đang tính trong trong nhà thôi nếu mà để xiên như thế theo em là xiên phòng khách vào thì sẽ hợp lý hơn ở cái gian phòng khách thì bao giờ nó cũng sẽ là cái gian đi qua nhiều nhất vâng. à, mình phá nhiều phòng đấy vâng. phá nhiều phòng vâng. ơ quên điện thoại ở xe Rồi, em cứ triển khai con ngoài sân và con ở phòng của cháu nhé. Ừ. Vâng, để em ra. Em đi mua lá sẵn, phải có miếng mặt vâng. vâng. Em mua cái bên chị Mỹ bán rồi. Em còn mua ăn gỗ là có ăn gỗ. No, no, no, no cũng cũng bắt không em đi từ thì xuống là mình mới thấy chứ không em bỗng bắt Hello. Thầy. Thầy. Thầy. Thầy. Thầy. Thầy. Thầy. Thầy. Thầy. như sau này sóng mình kéo dây được nhưng mà khối tầng hai này nhé nó kéo đi riêng chừng ờ, để em xem nào kéo thì nếu mà đủ rộng là khả năng vẫn luồn được đấy thôi triển khai con cam đi cho sớm cái đấy cũng xong xong cam thì em sẽ xử lý cho anh cái dây này luôn ừ, vâng vâng mang hộp cam để đánh dấu 많이 흘러가구나. mà không còn có hơn này có hơn cái cắn cái đâu ngày xưa thì bao giờ đi làm cũng vậy ngày xưa thế nào cũng vậy ngày nay em em ngày nay em toàn triển khai cái mổ đi rồi cập nhật phiên bản ở ờ, đây ừ, nó ở trên đây. nó ở trên trên cùng phải tạo luôn chưa nó chưa nó chưa khởi động xong rồi lên đợi lên là xanh rồi trả lại vuốt lại đi chụp ảnh lại rồi Trước khi treo lên là em chụp lại luôn rồi Kể cả sau này khách hàng có xóa mất cali đi và em chỉ gửi mã cho khách là khách tự quét được không phải bắt thang lên trèo nữa chứ không là phải bắt thang lên trèo rồi tìm mã của nó mệt lắm A few moments later chuột đây xuôi xuôi nó có sắt cái nước không hạ không sắt ra ngoài sổ đấy quay sang vâng. vâng, trong nhà đứng ở cửa bắt mà anh mất wifi tự nhiên mất wifi A few moments later vì cái mái này có đứng được không cái mái này có xuống được không anh được dưới này xuống được lấy dây thít con thít nó vào đến đen luôn nhá nó ờ, bấm xong để trong đấy xong rồi xuống là mở hộp ra là xong nguồn nguồn nguồn nguồn lấy bật rút nó cái gì? cái ngoài kia nó đang vào cái thằng còn thì đầu chiều nắp luôn đầu chiều nắp xong ờ, xong bắt đầu đến chiều nắp rồi ấy. đánh dấu dây ấy vào cái, cái này bây giờ để mở luôn ừ biết cái mở luôn thịt nhưng mà nó chỉ chỗ này không biết là nó nãy là không nhìn còn mắt tinh còn gì chị uổng không nhìn được ui chị uổng này nhìn nó sao được hai bảy mấy sao được anh ạ nó chỉ cần không bị cháy là được thôi A few moments later. Vuông hết góc tường là dùng một cái đinh ghim đóng. Tiếp vào, tiếp vào cái lan can này. Một là anh thích trên này chạy hết trên này cũng được hoặc là nó chỉ gọi là tương đối treo chéo. Thì thế nào cũng được anh, ừ, anh thích là. Rồi đấy gọi đi. Hít hít hít vào. Chả đồng dạng đến đâu mà. Nhưng mà như này chồng em là sẽ phải gọi tắt góc luôn hay bảo là trên này anh nhìn anh nhìn hệ thống dây mạng lan nổi nhà em à, đi kỹ lắm em tự làm ấy kỹ lắm mất cả à, tháng rồi mỗi hôm làm làm tí 바랍니다. 마녀로 나가는 마녀로 나가는 장로 뺀 여기 방금 뜨라고 chưa? Mà không thấy Thật được Nếu mà không, thì không thật được Đối thoại Máy tính có mạng tắt đi rồi đúng không? cái gì đây đi ra ngoài cái điện của cái kia lúc nào cũng phải cắm anh nhá không là cam mất đấy cái đấy phòng anh là phòng điều hành cho cam với cả máy tính của cháu bên đấy mà mất điện thì <laughs> của bên cháu nó cũng mất đi lên một chuyến ra sen để em b vâng em b đồ ra sen còn một chuyến nữa hả? Đây một chuyến ra sen xong vào đây rồi bây giờ lần nữa là xong con này nó đỗ luôn đây mở, khóa đi mở ra mở khóa đâu mở khóa làm việc ừ có thể bỏ ghét ra xong mới giật ra chứ mười chín giờ bốn tám rồi các bạn mới thi công cặn kẽ cho anh luôn xong xuôi hết bắt đầu mới về rồi về đến chân cầu Thanh Trì Quốc lộ 1A đang đi trên quốc lộ 1A đây Từ đầu giờ chiều đi đi từ trưa Tối om bây giờ mới về nhà Vui mỗi cái là bọn mình đi đến đâu thì cũng mong là tất cả dây dợ của khách hàng cũng đều gọn đến đấy làm xong hệ thống cam rồi còn làm cho cả anh hệ thống mạng nữa kéo lại hết hệ thống mạng xong phòng à, kia vào máy tính cho cháu từ ngày xưa anh kéo rồi anh chạy qua chạy qua cửa cửa đi xong bắt đầu dán dây dán bằng dính có camera theo dõi tốc độ Đấy, bây giờ đã triển khai lại hết cho anh rồi ngon lành bắt đầu mới về Vâng, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video này bây giờ mình sẽ bọn mình sẽ cơ động về đến góc công nghệ.com đây về góc công nghệ.com mai này đi giả đơn khách hàng khác đúng ra một ngày hôm nay mấy đơn nhưng mà không giả kịp làm cho anh này để hết hết đơn rồi về bọn mình sẽ đi nốt nhá hẹn gặp anh em trong những video sau bye bye